chồng chị sắp về sao chị ở bên em mà chị cứ buồn đấy thì trước khi anh đi đưa chị một đống tiền trong cả với cả tiền chị tiết kiệm thì bây giờ chơi thua hết rồi chị chết mà chị thua mà chị chơi gì chơi bọn gần nhà chị mà chơi môn gì chơi chơi bài à chơi bài à cả sóc đĩa cả bài chơi thua bao tiền mấy trăm rồi thế sao không bảo em sớm thì cứ nghĩ là chơi gỡ được cuối cùng càng chơi càng thấy thua hơn chả gỡ được cả chị cặp với em đúng người đấy đây để ừ. em cho chị cho chị xem cái bảo bối ừ. đây này đây là cái máy tài hiểu không ừ. cái máy này giống như máy iPhone 11 luôn bình thường như này luôn ừ. nhưng chị đưa vào chị chỉ để để tức, tức là mình đây chị đưa vào một bài nữa đây ừ. xong chị nó có một cái tai nghe bỏ lỗ tai của mình ấy ừ. nó báo cho chị bao bao nhiêu cây ừ. là chị bốc bấy nhiêu cây bài chị bài đẹp nhất chơi liêng chơi ba cây chơi phỏm, chơi sâm lốc chơi cái gì cũng chơi được đúng không ừ. chính xác tuyệt đối trăm ngân luôn à? ừ. đúng không ừ. thế bây khi nào chơi ngày nào chúng nó cũng chơi gọi cả chúng nó đến luôn nhưng mà thế bây giờ em vào được không em vào được không không bọn đó làm nghiêm lắm không cho vào đâu được ừ, thế để em hướng dẫn chị chơi ừ. rồi ok chơi gì đây ba cây thì anh trai vẫn như là treo gỡ tí nhá lọc bài đi đây là cái tí cho nhanh nha đây đây rồi xong lọc tỷ giấy đang thích thì coi như thế là dễ gạt đào trước nha xăm nhân ba đồng hoa nhân bốn trúng cửa một triệu đẹp thế này vẫn thua đâu Tôi hỏi ông có nào cầm cái không? Không để tôi cầm cái cho. Anh bây giờ anh cầm cái luôn, bọn em không có tiền đâu. Anh có đống tiền anh cầm cái, bọn em 10 em không cầm để con em đánh cho thoải mái còn uh, cắt theo vòng cắt đi ván nào cũng phải cắt cho chín chín đánh sáu bảy tám chín đây con em chống cười này tí đi chơi với anh nhá rồi đang lên chơi gì cả đánh thoải mái ừ. đánh tay nhá ông kia chống cửa à một chống cửa tròn hai chuồn tròn hai chuồn nhân lên tròn hai chuồn nói đọc phải noi vào hai chuồn đây bảy này mười này mười một hai nhà tím này Chết này. Tướng ta lên số mấy? bảy anh ơi. Cái mấy? sáu sáu 6 đây là 7. triệu, kia tám rồi. một triệu người ta đánh ít. Lỗ 1 triệu. Thế là được rồi. Ta nuôi. Nuôi á? Đến ông nào bốc cái này. Được không? Xanh năm năm bốc là mình hay đánh, đánh 2 triệu bốc cá đánh 2 triệu đánh thoải mái xuống thoải mái cái 10 triệu, triệu cũng được ba triệu mười triệu cũng được hai triệu nha nhận nha Ôi trời, 8 này 7 8 chết đi 8, 7 rô anh ơi 8, 7 rô Nãy thua Mấy đời triệu à, Nhà này 2 triệu à? Vâng 1, 2, 3 Nãy bù thêm triệu nữa, 2 ván Không sao Cao cao là khỏi Tôi đi uống nước đây Tôi đi uống nước dừa đây Đi luôn Nhà nào bốc bái Đấy, đến chị Đến nước chị ok là nào chị bốc cái nha bốc cái đánh thoải mái sáu cơ thoải mái à rồi ơi năm củ nha ui mười ờ, thế đó đánh hai triệu rồi tối dùng nước á tối dùng nước thì ghé, ghé đây đây triệu hai triệu đi ghé chị hai triệu nhá ôi được trên ba triệu nữa cho tròn mười đi à xem mình bốn triệu rưỡi nữa thôi đánh hai triệu thôi thoải mái rút tay đi thoải mái thì thôi thôi thôi đánh nó sau Bán dạ, sau thì thôi Bán sau 5 điểm Nghe đàn bà là đen lắm Nhìn đây mà giao tiền Bảy oh. Hay quá cái hai triệu mới 7 triệu đây thua Đây 7 triệu đây 7 triệu à, mua 2 triệu 7 triệu à? Ừ 7 thành 14 cái Ui, 1, cái để ốm luôn 2, 3, Đây 4 của em đây, 2 thành 4 Ok em xin, mày quá, gỡ được bên này 7 Bắt này hòa tiền 10 Ơ của em 4,6 triệu em theo chỉ có hai hai là bốn bốn thì đấy là tiền gốc của em em theo đôi mà cái cái này của em là riêng chị chưa chưa đưa em vừa đưa chị là mười mấy mười bốn tất cả đây đưa hai triệu nữa đây, đúng không cắt đi thế mà đòi tối thì uống nước sáu sáu đi uống nước khác chứ em quan thế đâu mất tình cảm đấy chỉ ừ, còn một đớp luôn thế đánh ba triệu đánh bốn triệu cứ chỉ chị em em chỉ đớp luôn em đớp đớp đớp người em rồi cứ đừng đớp tiền em đấy em đang nghi cho mực này ôi đây chị hơn em chắc hai điểm cũng tịt rồi này ăn đâu lên một tịt này gì bài này sáu nhân là may một điểm bọn tôi thì đánh gì nữa mà tình cảm bây giờ thì đừng tịt luôn tịt đẻ tại chị tại chị lấy tiền em ấy bốn người ta quên chứ ai người ta cô ý chị bảo em cô đi đóng bây giờ đánh một triệu à không biết nhỉ hai triệu đang hoàng đấy chưa hai triệu lật mẹ em cho nhanh phải cho cô đi quên quên ôi sở tám đây cái bùi lên cái bùi bùi cái hai cái hai hai đen thua hai thua hai thua mình ăn ít nhất hai củ hai củ quán này trả hết cả làng rồi cái hãm nhỉ hãm tài nào cô không cô luôn nào hai củ này dạ. riêng nha một quán duy nhất hai củ cắt đi cắt đi cắt đi còn à, tướng riêng hai củ đây năm năm năm, à, năm một đây rồi ra đủ chưa đây 3 triệu rồi. Chơi phải lịch sự. Đánh thoải mái. Anh em đánh thoải mái tay nhá. Thôi tập trung vào giữa này, vài điểm và cánh này. bốn năm nước. Ôi trời ơi, năm đẹp hơn nha. Cái lại thua. Ừ, năm đẹp rồi. À, đây bốn À đây năm À, à đây 4. 4 đẹp, 4 đẹp, 4 mày. Đây ba triệu. hai triệu thôi. Tình cảm nuôi dần cho nó ấm áp đem nó từ trộn trộn trộn cứ đánh một triệu hai triệu tài được không tiếp không, không. làm triệu đấy, tay gái này làm triệu trộn kỹ nhá cái này trộn kỹ thế trộn kỹ đang đen đánh mẹ 4 triệu nào đến cho chị đi ừ. bốc cái đánh thoải mái à, bắp ui trời thêm hai triệu nữa đây đánh gà chị hai triệu thêm một triệu của chị đây thêm triệu nữa chị ra đây gì đây một triệu nữa này đây cái năm nhá ba bốn năm này ui lại anh năm á ừ. thoải mái rồi ba bốn này thêm triệu nữa đi sợ đang khát nước sợ quá vào đi đây vào rồi đấy thêm không thêm rồi vào một triệu đi vào rồi thôi đây là bốn còn gì à ừ, không chín chín hơn này chín hơn kìa thôi ông ông các bạn đánh gì cái em chín thì kìa ba điểm mà chết nhà này đâu chín đây chín đây chín tám đô chín tám đô thằng này một triệu năm triệu lên con bảy giật mình ba bốn năm có 5 triệu thôi 5 triệu thôi trừ 1 triệu có nhân đâu mà nhà này bốc cái đỏ anh à đây không, không, chơi bàn không chơi bàn mau đi rồi dạ, đây tự em gạ chị. Đâu dạ, dạ, em bốc gạ chị. 5. 5 11 đúng 1 cái luôn. 2 triệu, 3 triệu. 3 triệu 15 15 Khổ không? là cái gì nó vớ nó vâng, Triệu này Không, đen lắm Chín cửa Lại chín Chín chắc gì được ăn Chín chắc gì được ăn 7 Đấy rồi Tôi ăn đây nhá, tôi ăn bên này nhá các bạn đưa thêm 1 triệu nữa Bố tôi 1 triệu nữa 1 triệu nữa xong Triệu cơ á Bốn nước bạc đây có ba nước đi với chị ấy thua không chơi kia cô đàm um, phán bao nhiêu 4 triệu này này 5 triệu đi tôi trận sau thì bán sau ừ thì bán sau 2 triệu đi 6 bán 2 triệu nha cái đâu nhỉ cái cái cái đây, cửa cái cửa luôn đóng cửa 2 triệu đây thấy này sau thì sau đấy 4 triệu nhá 9 cô ui giời 9 chắc thì ăn 2 triệu 4 điểm rồi 2 10 rồi 10 rồi 10 cái đúng là số chó đòi số chó 2 triệu cái đúng là hôm nay quay mấy 8 2 củ 2 củ 8 g 4 thành 8 cái đúng là hôm nay quay 4 4 1 rồi hôm qua hôm nay giá bao được máy à. À, mấy củ? 5 củ. Chơi luôn. 1 2 3 4 5. Anh em để ý cái dạ. cái sóc cẩn thận kia làm bài à. Đây đây đẹp chưa ai cửa 5 triệu này để cô em cắt đi chống cắt đi. 5 triệu sao? vào chín vía đi à. bốn năm dài bảy gái chín chín vía đấy chín vía chín luôn sáu bảy sáu bảy tám chín làm củ không không không dây rồi ờ. xem mình làm phát này Đánh, đánh cái Tối đi đánh với cái kìa. Không, tối vừa. Xuống rồi. Đánh cả cái đi 1 2 3 4 5 10 nha. Ui, cái 10 nha, thằng kia 5 nha. Đây 5 em cầm một chị. Tịt rồi em. Cái 10 đây 5 nha. Đây tịt rồi. Nè. Tịt. Cái ừ, to thế, cái 6 điểm cơ. anh thằng kia mấy? Em 8 điểm. Đồng 2 sao? Đồng 2 sao? Ui, 3 nhân 4. Đồng 2 nhân 4 đúng không? 5 triệu. Đồng 2 nhân 4 đúng không? 5 triệu rồi. Đấy, mất mẹ một cây rồi nhỉ bắn một cây rồi cái đâu cái hoa rồi bồng hoa rồi ui mẹ tám đây 10 triệu đây điểm ăn một mấy triệu 4 triệu 10 triệu đây gì 10 triệu vào một à tròn 10 triệu đấy vào đến 10 đấy 10 triệu cái gì 10 à? triệu thành 20 triệu bây giờ bây giờ đây 10 đây này cái điểm 10 đây 4 5 1 10 thành 20 cái ốm luôn 5 6 nào thì chống cửa 10 đỏ nó chết rồi 12 13 14 15 16 17 18 19 Chị xin 10 thế ờ, bốc cái đi mười bốc cái đi 10 ờ, giả cái à 10 bốc cái 10 dạ. bốc cái giả dạ. cái Đà, tiếp không tiếp không nào bây giờ chị bốc dạ, nha này đánh trả thu cái cái đó là thu trên đây đây trên đây hai à nào ra cái à? chị, chị làm lại ờ, đánh lại chị đây một hai ba ôi ba nước đèn quá ăn đi cái cái thằng này lên nhanh nhưng mà cái tao còn chưa đặt xong năm đèn này cốc năm này mười làm cái gì đây bà kia đánh đâu đây chống cửa anh như nào đây bà kia đánh ở giữa nhá đánh ở nó hay là đang cấu chống cửa đây cái gì nữa là mười triệu luôn nhá đã thế nhá lấy mười triệu mà xuống thoải mái đi mười năm đi một hai ba bốn năm làm gì cấu thế này mười năm này trời ơi đây bốn triệu anh ơi bốn triệu nhân đôi này ăn đây ăn đây ôi ăn đây luôn này <laughs> chị năm đẹp nha năm hơn mít tức chị cày mười này mười đấy bao nhiêu đây 5 triệu à bốn triệu bốn triệu thành 8 2, 3, 3 4 đây 15 triệu 6 7 15 triệu trên rồi mười 15 triệu đếm nhỉ cái này đi, đi đến tiền rồi cái chuyển sang nghề làm tay nghề rồi đi đến tiền mình đừng cái để, để cho người ta làm sắp bàn gì xếp bàn gì ơ kìa mẹ đang đen đấy đừng để ra cáu cáu đấy mày ai ông ông ông toàn bốc bốc bốc cái năm năm năm đi cay sáu sáu nhất sáu thì đỏ bạc xuống cửa đi đừng có đánh cả nữa xuống cửa đi xuống hết cửa nhận hết năm lộn xa lộn xộn năm thôi lại mười ờ, lại mười ba nữa bà mày bà thằng kia mười kìa đấy, bà cô không cô bà, bà sao không anh ấy kia này được nhà này mới 4 triệu năm đi năm năm triệu đi cứ vứt qua đây nha em đấy em nhận được năm nha đây bóc đi bóc đây à, chống cửa 10 triệu nha Đấy, nhưng bà bóc đi này bóc thì bóc cáu thế đi ba, ba, đi ba. mà để bóc nhá mày cổ để rồi nhất sáu sáu đâu sáu em hai mươi nha chơi không thích bao nhiêu cũng ít ờ, à. mười thôi anh chơi nó to quá anh đang cay bạc cứ để đấy anh xuống chưa rồi đây em lấy hai triệu đấy xuống bao nhiêu khiếp kìa năm triệu mười 20 triệu 20 rồi Thằng kia 5 rồi nha vâng. Đây với cả tướng uh, ờ, 20 nha Tịt 2 bích 6 điểm Thế được không 6 kìa Đang xem kia Lên đây Trời ơi 7 đẹp dai 7 kìa à. 7 này 9 này chín nhỉ là vì thế là 9 cho cái ăn miếng chứ thua mãi được thằng kia sang 10 hai này đi 3 đi chảy vậy sao lại thế nhỉ đây 1 2 3 hai đi 3 rồi đấy hai cốc tôi cốc à anh nhà cái gốc đi sao lại thế nhà 12 triệu thôi không 11 11 à đen nhỉ 11 xuống này cái bắt đầu đỏ rồi đấy đó cái bắt đầu đỏ rồi đấy đè được mãi à lên hết đi chống cửa nha điểm ui đấy đánh hít thì lại chín ui rồi ôi sáp hai điểm được à sáp sáu triệu sáp sáp đèn thế nhà này sáp đây này mấy đây ba triệu vừa đi hai chục rồi này ba nhà này mấy chị ăn từ nãy giờ thua người ta bán được ba bốn năm sáp thành sáu triệu sáp rồi à? ừ, bằng ba rồi ừ, ba bốn năm bán nào bà ăn rồi chết tôi này thủ tiếp này năm thành 10 nha ai có cái đây không người này tám cái đâu sáu triệu thế này một hai ba bốn năm sáu sáu xong đi theo đây thì theo thằng này bốn củ nữa nên là 10 củ chơi không theo bài nó đồng ý không để ngửa này đồng ý hai ba bốn đây theo là bốn triệu đấy tôi uống nước nhá tôi đi uống nước nhá bảy điểm đúng chứ nghe nào năm này người nhanh này bảy nhanh người nhanh ôi giời nửa lịch bốn đây rồi mười củ đây Em theo bên này 4 triệu nữa Rồi anh nhận 10 ừ. củ nhá Ừ Đây 10 củ nhá 1, 2, 3 4 này 4 ở đây đúng không? Thành 8 ừ. này Đây đây 8, Đây 9, 10 Nhà này 10 đây 10 luôn 10 Mẹ 1, 2, 3, 4 4 thừa triệu này à, à? Xin nhá Thừa triệu đâu? nói thế cho nó vui này một cái này. đây là cái em xinh đẹp này lại ngủ tiếp này 10 thành 20 này ui giời đến cứ gấp cháo ừ. chết à thôi thôi thôi thôi tốt nói, đằng nào nó có dạ. trong trong trong bài trong trong trong bảng hết rồi cái nhà nào bốc cái đi nhà nào bốc nhà, nào ông được bốc đâu à. đây để chị bốc vào để chị bốc ra đâu rồi bốc xong rồi tôi bốc xong rồi hai ba bốn nhà này bốn đây hai chục bốn nhà nào đấy nhà dạ, này đây một một nhà thằng kia kia cái thằng kia rồi không mấy năm củ đi một hai ba bốn năm năm triệu nha đây em cầm ba rưỡi bao nhiêu đây hai mươi vẫn từ lấy ra ngủ từ không nãy hết để, để tôi đấu nhà này là, thì xin chú cái ra đây ra đây. Mẹ em đi bà 631 631 là kiểu gì đây? Đây cũng mới đây. Vâng. Đây tám Đây đây Cái đi họp rồi. Cái mười hơn. cái cái mười chín đô. Cái mười sáp em được. Bảy em mài chơi là em mười triệu hai bốn năm tôi xin làm nha xin đâu được đâu anh một người không được đâu tiền một cống xin hai triệu ấy em cho này hai mươi thằng bốn mươi cho vay năm mươi này một không là năm mươi ba không từ từ đấy ra mới đã mượn dạ, sau dạ, một hai ba bốn năm triệu thành mười một hai thằng kia nợ năm nha bốn em trả thì mười sáu để cái năm bảy mày chưa được hết chín mười đấy mày đưa sáu à? thôi nói thật chậm mà lại tay được không chậm cái tôi hết tiền thì nghỉ trả nợ mà nghỉ trả hết mà nghỉ đi không cái không chậm nhưng còn vay tiền mặt tay thua nát người Mày ra là bao nhiêu mày giả bớt ra đây đi mày Về nốt bà này Bơm cho thì lại không nhận gì giả bớt ra đây 5 triệu nợ 15 triệu Ui, Chơi thế chơi gì Hôm sau đánh giả ờ, Hôm sau đến bao giờ Quỵt của bà Hôm sau đánh Sau đến bao giờ Hôm nào thì đánh